xem ngoại thất và test những cái tính năng của nó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 tôi đóng chưa xuống cái chỗ này thì nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hơn so với bếp ga Việt Nam là thứ nhất là nó sẽ an toàn hơn nhờ vào những cái cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi gió thổi tắt lửa thứ hai nữa là nó sẽ tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam điển hình như gia đình tôi có 4 người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá 330 tôi sử dụng được khoảng hơn 2 tháng đây, à, bếp nướng đã bắt đầu thời gian nếm lùi sau khi thời gian còn lại 30 giây cuối nó sẽ hiện thời gian nếm lùi lên đây, à, bếp bên trái tôi đã khóa ga ở nhiệt độ 301 nè còn bếp bên phải thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó giảm xuống ở nhiệt độ là 300 301 tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau